phải chăng chúng ta đang tự giết mình và con cháu của mình? Trong khi nhiều nước trên thế giới đã cam kết thoái vốn về nhiệt điện than và nhiều nơi đã bỏ hẳn nhiệt điện than thì Việt Nam vẫn còn 8 nhà máy nhiệt điện sẽ được xây dựng. Số vốn đã dùng là 40 tỷ đô la và theo kế hoạch là còn 40 tỷ đô la nữa sẽ được huy động để xây dựng nhà máy nhiệt điện. Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh và việc vận hành 30 nhà máy nhiệt điện hiện tại chính là một nguyên nhân lớn gây ra vấn nạn này. Danh sách của vấn nạn liên quan tới đất đai, không khí của những nhà máy nhiệt điện rất dài. Nhà máy nhiệt điện thải ra một lượng lớn thủy ngân và tạo ra một lượng lớn cho bay làm hủy hoại môi trường xung quanh. Ba chất ô nhiễm chính từ các nhà máy nhiệt điện than là dioxit lưu huỳnh, oxit nitơ và các chất dạng hạt vô hình PM10 hoặc bm 2 5. Nói chung, chúng hoạt động như chất kích thích và gây viêm phổi dẫn đến bệnh hen suyễn, bệnh phổi mãn tính và hạn chế sự phát triển của phổi ở trẻ em cùng với các vấn đề về thần kinh, mưa axit, sự nóng lên toàn cầu. Ảnh hưởng đến việc đánh bắt cá vì nước nóng chảy vào biển giết chết hoặc gây ra sự di cư của các loài sinh vật biển. Hạn chế canh tác gia tăng độ kiềm của đất cho thằng nguy hiểm vô cùng bởi nó chứa một số độc tố nguy hiểm nhất trên trái đất như tice, chì, thủy ngân, cadmium, gram và selen. Tiếp xúc với cho than trong thời gian ngắn có thể gây kích ứng mũi và cổ họng, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và khó thở. Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tổn thương gan, tổn thương thận, rối loạn nhịp tim và nhiều loại bệnh ung thư. Tôi đã đến nhiều nơi có nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam, và rõ ràng một điều là tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ở các nơi ấy đều tăng vọt trong những năm gần đây. Về vấn đề này, tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với chuyên gia y tế để làm rõ hơn. Rất mong các bạn theo dõi và ủng hộ. Như vậy việc tiếp tục xây dựng và vận hành những nhà máy nhiệt điện than thì điều ấy có khác gì việc hủy hoại sức khỏe của ta và con cháu chúng ta? Vậy câu hỏi đặt ra là các vị lãnh đạo, có nhìn thấy điều này hay không và nếu nhìn ra, thì tại sao họ không bẻ lái để con tàu năng lượng đi cùng hướng với những nước văn minh? Tôi tin là họ nhìn ra, nhưng những vấn đề này thường rất phức tạp và khá là nhạy cảm. Để giải quyết những vấn đề phức tạp thì cần sự tham gia của các chuyên gia, những nhà hoạt động môi trường quốc tế, những nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, đủ trí tuệ để tránh những bẫy tài chính do người anh em to xác răng ra. Khi Nhật Bản, Hàn Quốc đã cam kết ngừng cấp vốn cho các nhà máy nhiệt điện vào tháng 4 vừa rồi thì Trung Quốc vẫn rất nhiệt tình cấp vốn cho bất cứ nơi nào có nhu cầu. Lý do đơn giản là bởi chính Trung Quốc đang muốn rũ bỏ công nghệ nhiệt điện than và như vậy thì thiết bị ứ thừa phải tìm cách đổ rác công nghệ tới bất nơi nào có gà. Khi Trung Quốc cho vay vốn thì đương nhiên họ sẽ là tổng thầu, hàng ngàn công nhân, kỹ sư sẽ có việc làm và đương nhiên điều quan trọng nhất là rác thải công nghệ sẽ có chỗ để đổ. Sự việc cái đường sắt trên cao ngay ở thủ đô có hơn một chục cây số mà đội vốn khủng khiếp là một minh chứng cho thấy sự trầy bữa của những người anh em Trung Quốc và cả sự non dại vô tình hay hữu ý như gà con của một số quan chức chịu trách nhiệm về dự án này ở Việt Nam. Từ xưa đến nay, trên thế giới có dự án hợp tác nào với người anh em to xác này mà mang lại điều gì tử tế đâu. Do vậy, là những người dân, chúng ta có quyền đề phòng, cảnh giác với những dự án nhiệt điện than có vốn từ Trung Quốc. Đừng nhìn vào mấy con đường to, mấy tòa nhà cao tầng, các bữa cơm có thịt cá rồi đánh giá Việt Nam chưa bao giờ được như ngày hôm nay. Hãy nhìn vào những con số liên quan tới môi trường, tới tỷ lệ ung thư đang tăng lên một cách chóng mặt rồi hẳn quyết định là chúng ta có đi đúng hướng không và có đáng tự hào hay không khi ô nhiễm môi trường, người dân lao động sống gần những nhà máy nhiệt điện là những người đầu tiên chịu hậu quả, tới rồi mọi tầng lớp trong xã hội. Không ngoan máy thì cũng vẫn phải hít thở một bầu không khí, tiêu thụ cùng một nguồn nước. Do vậy, hãy cùng quan tâm tới những vấn đề của những nhà máy nhiệt điện đi trước khi quá muộn. Báo SCMB Ô nhiễm không khí ở Việt Nam là mối đe dọa lớn hơn đại dịch COVID-19. Đối với nhiều người Việt Nam, ô nhiễm không khí là mối quan tâm lớn hơn so với đại dịch COVID-19. Tờ South China Morning Post vào ngày 27 tháng 1 đưa tin như vừa nêu về nạn ô nhiễm không khí tại thủ đô Việt Nam. Tin trích dẫn những chỉ số trong các tuần trước đó tại Hà Nội lên ngưỡng cảnh báo cao nhất, báo động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chỉ số AQI e theo Viru của Hà Nội có thời điểm ở mức kém hơn một số thành phố khác như New Delhi, Ấn Độ và Bắc Kinh, Trung Quốc. Còn theo chỉ số hiệu suất môi trường năm 2020 của Đại học Yale, Việt Nam xếp thứ 115 trong số 180 quốc gia trên toàn cầu về chất lượng không khí, thấp hơn nhiều so với nhiều nước ở Đông Nam Á, bao gồm Singapore. Bờ du này, Malaysia, Thái Lan và Timor-Leste Tờ SCMB trích thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát hiện rằng hơn 60.000 ca tử vong ở Việt Nam mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí, gấp khoảng 6 lần số người chết vì tai nạn giao thông. Theo WHO, chất bụi mịn bao gồm sunfat, nitrat, ammoniac, bụi khoáng và nước. Có thể xâm nhập sâu vào phổi và máu, và trong thời gian lâu dài có thể làm tăng phát triển các bệnh tim mạch, và hô hấp cũng như ung thư phổi. Các quan chức môi trường Hà Nội nói ô nhiễm không khí là do các hoạt động công nghiệp quy mô lớn xung quanh thành phố, giao thông gia tăng, quá tải giác và các công trường xây dựng. Hôm 25 tháng 1, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Redrindrick nhận định rằng tình trạng ô nhiễm tại Việt Nam rất nghiêm trọng và là một vấn đề rất đáng lo ngại. Trước tình hình ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 18 tháng 1 đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan nhà nước giả soát, đánh giá các nhà máy công nghiệp, khí thải giao thông, xây dựng và ngăn chặn các đối tượng gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được giao nhiệm vụ xây dựng lộ trình thực hiện các quy định về khí thải phương tiện trước cuối năm nay. Truyền thông trong nước thường xuyên khuyến cáo người dân tránh đi ra ngoài đường nếu không cần thiết